đúng là sợ lắm đầu tiên thì coi như là sơ tán ra ngoài thế nhưng mà ra ngoài sợ lắm ra ngoài cái thứ nhất là tên lửa ngoài người ta phóng vào rồi trong bắn ra thế là mình lại đúng với cái tầm coi như là đạn rơi ở, ở giữa ở giữa đạn rơi giữa hai làn đạn giữa đó. hai làn đạn rồi sau mình sơ tán là cô có bầu luôn lạc luôn đấy thì sơ tán là thì, tức là nói là, là, là, là, có bầu luôn đó 12 ngày đêm hà nội là quay gia đình cũng không bắt được lên lạc mà cơ quan cũng không bắt được lên lạc mất liên lạc luôn mất liên lạc luôn cơ quan gia đình xuống xuống cơ quan hỏi thì cơ quan bảo cũng chưa biết là chúng nó chết hay là sống trời ơi 12 ngày đêm đánh xong đến ngày quay ký hiệp định ờ, à, đình chiến ấy dạ. lúc bây giờ cha tôi là để cô con gái lớn cô con gái đầu đi xin chào chú chào cô ạ à. rất vui được chào đón cô chú đến với chương trình chú còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chú gặp cô đó năm đó chú có nhiều tuổi không chú tuổi thì chắc cũng không nhớ không nhớ, <laughs> dạ. không nhớ khoảng khoảng thôi chứ khoảng vào khoảng rồi trên 30 trên 30 ủa vậy là lớn rồi đó à, ờ, không là lớn tuổi đó chứ là ngày xưa là ờ, con nhớ là khoảng hai mấy là người ta đã có gia đình rồi đó lúc đó gặp cô ở đâu chú cùng cơ quan công ty lâm sản phân phối lâm sản ở nam định ồ oh, nam định đó hả nhưng mà sao ông gặp bà trễ dữ vậy việc trước là ở trên việt trì dạ. Yeah. năm 68 thì chuyển về nam hà yeah. Dạ. thì gặp nhà tôi sáu tám là gặp à, cô đó lúc đó là bà mấy tuổi bà nhớ không tôi độ khoảng 21 hay hai tuổi gì đó tuổi đẹp nhất của người, người con gái, con gái. cô làm làm gì ạ à? cô làm là về lao động là lao động thống kê tiền lương giống như thế kế toán này kia à, đúng vâng, không làm như thống kê kế toán đấy cô gặp chú á cô thấy chú là người thế nào đẹp trai hay là cao ráo hay có duyên sao đó cô nhớ không cô <laughs> tôi nói thì các cô các chú đừng cười nhá dạ tại vì là <laughs> ngày trước ấy là chú là đẹp lắm bây giờ con thấy chú vẫn đẹp chú nhìn là đẹp trai hơn quyền linh dạ đúng rồi đó nãy giờ con không dám nói nói đại đi anh ấy về với lại à, tất cả là bốn người tôi nhớ có cái anh chi là đi đầu tiên xong đến à, một anh thành nữa rồi đến chú rồi mới đến một cái anh trinh nữa chúng tôi đi làm ở cơ quan ấy thì lúc đó là đi đi ăn cơm tập thể dạ thế thì tôi cũng ngồi ở cái bàn thế này thì tôi mới nhìn ra ngoài đường dưới kia kìa tôi mới thấy có bốn người thì con trai người nào cũng đẹp nhưng mà có cái chú đẹp nhất chú đẹp nhất à. đúng thật là chú đẹp nhất trắng mà đẹp mà tôi nhớ là chú còn mặc cái áo người chúng tôi cứ gọi là cái áo papolin đó dạ. là cái màu nó hơi xanh xanh trắng sáo rồi mà người chú đẹp lắm thì nói thật với các em bây giờ thì các em có cười tôi cũng nói là tôi già rồi tôi lớn tuổi rồi cái ngày xưa cái gia đình nhà tôi thì hơi vào mà nề nếp nhìn con trai là không bao giờ tôi dám nhìn không được nhìn là, là vì tôi có bà chị và nghiêm lắm bà chị mà bắt được là ăn đòn thấy chú đẹp trai quá len lén nhìn thôi bốn người về thì thấy con gái ở cơ quan đi thì họ ùa ra đông lắm thì ngày xưa chúng tôi thì nó vào cái thời chiến á con gái nhiều lắm ở cơ quan có khi cả vài chục cô con gái với có một vài người thanh niên gọi là trọn vẹn thế cho nên rằng là khi mà mà các anh ấy về này thì cũng chưa cần biết ông nào có vợ ông có vợ thấy ông bốn bốn ông thanh niên về là nhiều lắm là thấy vui đúng không vâng là ờ, thấy à, vui coi như có thanh niên trai về là vui vậy thì trong bốn người đó là cô chú ý chú nhưng mà chú là rất nhiều như cô nói rất nhiều phụ nữ vây quanh sao mà chú lại phát hiện và để ý ra cô nó cũng bình thường thôi cũng dạ. chả có gì là đặc điểm cả à cháu biết rồi chắc là do cái mục ruồi cô để ý nhìn là thấy đầu tiên đúng không thấy chưa có cái mục ruồi <laughs> mục ruồi duyên chứ bộ chấm cái mục ruồi liền lại về con chấm liền chấm liền chấm ngay đây là bự lên luôn con biết sao con có chồng mà con không có mục ruồi đúng rồi làm cái mục ruồi liền luôn đi có người chú ý liền tôi nhớ cái anh thành ấy là thuyền trưởng anh dạ. này thì là máy trưởng của một cái cano thì anh ấy cũng hay gặp tôi để anh ấy hỏi rằng là cái bản lương của cái cái tổ cano này như thế nào thế thì cái hôm ấy thì tôi nhớ là cái anh thành anh ấy sang thì chúng tôi là đi sơ tán cái năm ấy là là đánh phá nam định nhiều lắm tôi đi làm ấy là tôi rất là chăm chỉ tôi hay đan giúp người ta lắm ví dụ ai mà có những cái áo len nào tôi tháo ra xong tôi dặn đi tôi đan nhiều khi là một người con gái như vậy là các anh ấy rất là quý thế thì tôi nhớ hôm cái anh thành anh nói là tối nay ờ, các anh sang chơi sang chơi nhà thì cũng bảo vâng thế thì tôi nhớ còn có cái bàn như thế này này anh đức anh ngồi chỗ này tôi ngồi đây rồi anh thành ngồi đây một anh nữa tôi quên với anh nào ở đây thì ngồi chú nữa khơi thì lúc chơi thì tôi thấy ông nào cũng lại đá trên mình cái này rồi thì rồi tối mà lúc chỉ bằng cái đèn dầu mà lại cũng không dám nghĩ vào một là chắc người ta đụng chân tôi chứ vô tình đụng đụng chân đụng chân thôi thế ra ra là ông này Ừ, ông tình đá đó chú hả <laughs> tình yêu gầm bàn có một lần đi công tác rồi cũng trước khi đi thì tôi cũng có viết một lá thư cũng không may là cái hôm ấy lại khi mà coi như cầm lá thư đưa cho cho nhà, nhà tôi ấy và thì coi như là trời mưa thế nên rằng coi lá thư nó cũng bị ướt do đó mà coi cũng không không đọc được gì đọc hết đọc được dạ chửi nhòe <laughs> luôn như vậy là ngày hôm anh đưa tôi cái thư ấy thì tôi nói với ừ, các em là mừng lắm mừng là vì này này được chú tỏ tình thế rồi cái lá thư đầu tiên cô nhận được mà nó lại nhòe nước mưa như vậy cô không đọc được một chữ nào hết nhưng cô có hiểu được rằng chú ghi gì chổng không chắc cũng đọc được chứ làm gì không không nhòe tới mức không còn chữ nào nó nhòe là không đọc được trời đất ơi dạ, chắc chú viết bằng viết kỳ hay sao viết máy ngày xưa là biết viết máy cái tay viết mực á còn cái chữ anh yêu em gì không có cái trên đầu chữ yêu đầu thì em em thôi em em với chứ chưa dám yêu đã yêu được đâu có yêu không không có chữ yêu luôn hả không viết chữ em thôi vậy đó hả em thôi mà hơn quá chữ em còn nguyên dạng <laughs> thế thì nói không đọc được mới bảo cái cô cô bạn thân là cái cô hạnh ấy mà tao mày ra đây mày đọc tao mày sao đọc cái thư hai đứa mà ngồi ở cái vườn hoa ngoài ngoài nam định gọi là cái dàn leo rồi cái tiếng đồng hồ cũng không đọc được không mò được ra chữ nào hết trơn cô đọc được chữ nào viết sao mà mưa nó nhẹ không mò chữ nào rồi trời nhưng mà chú nhớ trong cái viết lá thư đó chú viết cái nội dung là gì không anh để ý em và anh cũng có đá chân em nhưng mà em chưa người có... đá chân em là anh là đó anh đó <laughs> thì lâu quá trong có quyền vâng cứ làm xong rồi đến buổi tối anh sang ấy tôi lại bảo thế này chứ chắc anh này anh sang nhầm ấy chứ đâu anh sang anh chơi với mình đâu là vì không bao giờ nghĩ anh ấy sang ấy chơi với tôi mà còn những cái cô gái cũng ở gần đấy trong tôi lại bảo ờ, ừ, anh sang chơi với em tôi cũng ngầm ngùng vậy hay là anh sang nhắn thúy à. tụi mình có cái cô thúy thì cô, đẹp, hơn tôi vâng thế anh mà không anh sang chơi với em mừng rồi ồ vậy đó hả cô nhưng mà nhà cô là có cô chị chị của cô rất khó vâng nhìn con trai là chị của cô còn không cho nữa thì bây giờ làm sao mà anh trai anh, anh chàng này đi qua chơi với mình được không cái lúc ấy đi sơ tán ở cơ quan, cơ quan. À. thế nhưng mà thế này lúc ấy thì nhà tôi thì có cái là bà mẹ tôi thì bà rất là hiền lành mẹ tôi thì đẻ toàn con gái cả cái bà chị cả thì bà lấy chồng xa còn cái bà ở trong này mình gọi thứ ba chúng tôi gọi là thứ hai đấy dạ thì bà rất là nghiêm khắc ngay cả cái bà chị trên tôi là trên này này mà yêu cái anh ấy cũng 9 năm chị mới cho lấy trời ơi còn tôi thì thì phải phải ba bốn năm nhưng mà bị ngăn cấm nhiều không cô tôi lúc tôi còn trẻ tôi hiền lành chị lo cho là tôi lấy nào mà người nào đẹp thì sợ là người ta không chọn tình chọn nghĩa chứ không phải là chị khó về cái gì cả thế thì chị đã định gả tôi cho một cái anh ấy cũng cao chồng anh hơi ngô ngố thế nhưng nhà anh ấy thì lại lại khá giả tôi không đồng ý rồi nhưng mà chị bắt tôi đến đấy cho nhà người ta xem mặt tôi cũng phải đến chứ không không không dám cãi vì sao chị biết là tôi không đồng ý cái anh mà cao cao này này chị lại gả tôi cho một người khác trời đất ơi rồi gian truân quá 3 năm gian truân quá đến cái hôm ấy chị thấy cũng không được nữa xong chị gọi dọa dạ dạ một cái là đã khoanh tay rồi chú tức là gia đình nhà tôi là vậy đấy dạ thế chị mới hỏi tự vì chị gả hai ba người không được cô đến đây tôi phải đứng thế này này dạ run lắm chú ạ run lắm dạ bây giờ tôi hỏi cô đấy cái tay chị như này này tôi không đồng ý cho cô lấy chú đức thì cô tính sao dạ thưa chị nếu chị không cho em lấy anh đức thì em ở vậy ạ à? tức là nói vậy tức là bây giờ nói với các em này này tôi cũng yêu anh ấy rồi mà yêu thật tức là từ lần đầu tiên là tôi yêu là tôi yêu thật thế cho nên là chắc là vì cái tình yêu mới dám trả lời chị cái câu đó chứ còn nếu không cũng không dám đâu xong rồi chị nói sao cô à, cái lúc ấy anh ấy đưa tôi về tôi có nói với anh đức ừ. là anh ấy anh hôm nay chị bắt em về là chị hỏi anh có nói với tôi như này này em cứ yên chí em cứ đưa anh về là chị đồng ý anh ấy bảo với tôi là thế thế thì phải để anh ấy đứng ở bãi ngoài đầu đường đó chứ đâu có dám mang vào thế lúc chị mới bảo tối này thế được rồi nếu cô nói vậy thì được tôi đồng ý ui giời thích quá mừng quá mừng quá quên mất không xin phép chị chạy luôn chị hỏi đi đâu đấy ơ ờ, em quên tức là định chạy ra gọi với anh là chị đồng ý rồi tôi thì cũng rất là ờ, tự tin cứ đưa anh vào vào với chị hãy tin rằng cô chị sẽ đồng ý nhưng trong thời gian mà, mà mấy năm đó cô chú có hẹn hò thì sao nhỉ Cũng cơ quan mà cung quan. gặp nhau suốt ngày mà. chỉ gặp nhau vậy thôi chứ đâu có được không cũng có đi chơi thì những ngày thứ bảy thứ bảy thì mình được thì nghỉ coi như mình được nghỉ thì coi đi du lịch tức là đi, đi chùa đi hương rồi đi, đi các uh, cảnh các... đi rồi có nắm tay hôn cô chú có nắm tay chú dám nắm tay cô không nắm trộm thì được tôi còn còn lại đến cái mức độ này để nói để nghe nhé giờ già rồi thì mới dám nói từ thời bé thì tôi cũng được hôn bao giờ đâu thì tôi vẫn là già là anh ấy có hôn là má tôi một cái thì tôi cũng không thì tôi, cũng nghĩ đấy là cái hôn thôi anh ấy còn bảo với tôi anh chưa hôn thì tôi mới bảo với cô hạnh đấy chứ cô hạnh nghe thấy anh hôn má tao rồi thì nó bảo thế là mình ngu thế thế phải chưa biết hôn cơ thì chắc thấy ông hôn vào má tao rồi còn gì nữa nó bảo thế thì tao bảo thế vậy thì hôn như nào thế thật tôi còn dại vậy đấy thế mà mày về mày hỏi anh ấy mà đâu có dám hỏi không biết như nào đâu mà tôi tôi còn dại vậy đấy lén lén là hôn trộm á chú hả <laughs> tức là cái năm 1969 ấy thì anh có đưa tôi về ninh bình cũng ở cái gây gạo đó thì anh có hỏi tôi là em có nhớ không thì là 50 năm rồi đấy à, thế dạ. tôi mới bảo là không thì tôi quay lại một cái thì là anh ấy anh ấy làm luôn cái thương quá à cái ngày đám cưới cô còn run luôn cô cái ngày đám cưới ấy thì anh này anh chịu khó lắm anh này anh rất là chịu khó chị đoan đồng ý rồi đấy thì bây giờ thì nghĩ bao giờ ở đâu được thế thì anh ấy bảo được em cứ yên trí anh này anh nói cái gì là yên trí cái đấy à em cứ yên trí anh sẽ làm chúng tôi ở công ty lâm sản cho nên rằng là uh, biết được những cái, cái gọi là người bác chúng tôi gọi là cái ngành bè cái cái cái gốc cái cây bè để người ta kẹp vào cái bè thì nó rất là chắc thế mà anh ngồi anh đục anh đẽo cả trăm cái gốc cây vậy để anh ấy chuẩn bị làm nhà đấy à làm làm tự xây nhà luôn tức là cùng mấy mấy mấy anh em bạn bè đấy dạ, làm nên vào thế rồi là mình thuê một cái ông thợ nói là thuê thôi nhưng mà thực tế là ông đến ông giúp thôi ông ấy khoét từng cái lỗ mà ruộn tức là làm theo cối đấy làm sao mà trong một đêm phải dựng xong cái nhà đám cưới ờ, chúng tôi thì không to nó vào thời chiến Tức là lúc đó vẫn còn chiến tranh hả cô? Vẫn vâng, đang chiến tranh mà đang lúc anh tranh. cưới là chúng tôi là năm 72 Có một tối thì bắt đầu đi chạy xe Nisetan luôn Được có một tối rồi Cưới thì làm gì là dám có mời ai đâu vì ở Nam Định nó bỏ bom nhiều lắm Lúc ấy tôi 25 tuổi rồi Mà anh ấy đã hơn 30 giờ là phải cưới thôi Thì cưới cũng có những cái bạn này bình thường thôi chứ có phải ra tiệm là gì có hình đâu mà mà chụp để có bố anh ấy với lại ông ờ, em rể là cái chú chính chú ra cưới có vậy chứ làm gì có ai ra đâu ờ, ngay cái tối hôm một cái là tôi nhớ là bom mỹ bỏ ở ngoài phòng á là bắt đầu là tôi sáng sớm mai là phải chạy sáng mai chưa kịp động phòng luôn có tranh thủ một đêm mà bạn vâng, một đêm mà thấy, cứ em đừng cười nó còn dại lắm còn chưa biết làm nhà hết rồi làm gì có tiền mà mua sắt giường đâu thì anh ấy đóng được cái giường á thì cũng không có tiền mà mua sắt giường các em biết là cái gì không anh đọc cái cây nứa ấy cái cây nứa ra dạ, giống như tre vậy đó không cái cây tre nó lại còn dày cái, cái cây, nứa, nứa, cây nứa nó mỏng lắm dạ. dạ. thế giải ra tường rồi nói xin lỗi giờ các em qua gia đình rồi nói ông bố chồng với lại cái người em chồng thì nằm kia cái nhà thì nó có ờ, mấy mét ấy mà chúng tôi nằm bên này thế mà cái dở mình mà cái nó lại kêu thì lại bị đẹo anh cái tức là đừng dở mình nữa không nó lại kêu tức là tối hôm ấy là của chúng tôi nó là vậy thế nhờ tiếng bơm nó ác tiếng đồng phòng <laughs> hợp lý <laughs> có vậy là chúng cô con gái đầu luôn rồi có gặp nhau nữa đâu vì đi sơ tán mà đâu có được ở với nhau đâu ủa vậy là là từ hồi lúc ờ, quen nhau đến cưới nhau 3 năm xong đám cưới xong đồng phòng đúng đêm là tiếp tục chia đi sơ tán luôn vâng, chia tay đi sơ tán trời ơi trời thương quá vậy tôi trời. là chính thức là tôi được chứng kiến là 12 ngày đêm đánh hà nội tức là tôi ờ, công tác ở trên hà nội đúng 12 sợ lắm đầu tiên thì coi như là sơ tán ra ngoài thế nhưng mà ra ngoài sợ lắm ra ngoài cái thứ nhất là tên lửa ngoài người ta phóng vào rồi trong bắn ra thế là mình lại đúng với cái tầm coi như là đạn dư ở, ở giữa ở giữa đạn dư giữa hai làng đạn giữa đó. hai làng đạn rồi sau mình sơ tán là cô có bầu Mất liên lạc luôn đấy thì sơ tán rồi ừ, thì, tức là nói là, là, là, là, là có bầu luôn nữa 12 ngày đêm Hà Nội là quay gia đình cũng không bắt được liên lạc mà cơ quan cũng không bắt được liên lạc mất liên lạc luôn mất liên lạc luôn cơ quan gia đình xuống xuống cơ quan hỏi thì cơ quan bảo cũng chưa biết là chúng nó chết hay là sống trời ơi 12 ngày đêm đánh xong đến ngày coi ký hiệp định Geneva đình chiến ấy dạ. lúc bây giờ cha tôi là sanh cô con gái lớn cô đấy. con gái đầu đi. mà chúng tôi vậy thì sơ tán thì cũng vẫn còn vẫn gặp nhau chứ không phải nhưng mà chỉ gọi là gặp nhau được như các em này thôi chứ ở nhà dân thì làm gì có chỗ mà người ta kiêng lắm người ta không có cho vợ chồng không cho ngủ chung nhưng không. mà mỗi ngày là vẫn biết tin của nhau đúng không cô cũng phải mấy ngày tự vì cái lúc đó sau đó thì tôi lại chuyển sang bên công ty thực phẩm thì anh ấy vẫn ở bên lâm sản cái lúc đánh 12 ngày đêm ấy thì là tôi cũng đã đến ngày sinh nở rồi lại nhất là đẻ không ai ta chứa người đẻ cả thế thì buộc lòng là trước lúc anh ấy đi công tác lên anh ấy kéo cái cái cái cái, cái đoàn ở ờ, cái cái xà lan đi đi thì anh có nói tôi là em phải về về bên nội về về với mẹ để mẹ với hai cô cô thứ 9 cô thứ 10 chăm cho chứ làm gì có ai mà chăm mà lúc ấy tôi sinh thì lúc ấy bụng tôi to lắm mà phải đi một cái xe đạp đằng sau là còn phải đèo nào chăn màn của bố của mẹ rồi của con rồi là trước lúc đó là cứ phải mua những cái vải á để tự khâu lót chứ làm gì có tiền mà không à, gì có tã dạ. thì khâu vậy thì mang về phải chuẩn bị hết thế thì đạp xe mà có phải ít đậu bụng thì to mà đi phải đi đường tắt chứ trèo lên những cái con đê cứ mỗi một lần trèo lên thế này thì lại phải phải trèo lên nó rất là cao xong lại phải xuống rồi ôi nó mệt nghĩ và khổ quá thì có cái chị cơ quan chị là y tá chị đưa về xong rồi chị vân đi ngày, ngày xưa cứ vậy em nhọc lắm rồi không thể đi được đi phải đến ba bốn chục cây số mới đạp về đạp để còn đói nữa chứ làm gì có ở đâu ra mà làm gì có cái quả bánh gì mà ăn thế đạp về đến nhà thì thì cũng phải đến chiều chiều rồi ấy cái về nhà thì bà mẹ chồng bà ngồi như này bà ấy không hỏi cái tôi mà bà hỏi thế anh đi đâu thế thì lúc ấy là nước mắt nó chảy hết là vì nó biết anh ở hà nội rồi biết nó cứ đánh bom vậy biết sống hay chết thì cũng bảo là con cũng không biết nữa con không biết là nhà con như thế nào thế thì ông bố chồng ông ấy mắng bà ông bảo vậy chứ bà buồn cười nhỉ chị bụng to như vậy thì bà hỏi nó làm cái gì là hỏi nói là hỏi đây này thế là tôi mới vào thì ngay buổi tối hôm ấy là tôi đau đẻ luôn bắt đầu cưới ấy, thì cũng đã được có về nhà được mẹ chồng đâu có về được năm sáu tháng có bầu rồi ấy, thì là anh có dẫn về được lần nữa cái lần thứ hai về đã đẻ tiệt rồi lại còn lo là sợ mẹ chồng lại còn nghĩ mình mình chờ trước thế nhưng mà thực ra thì không phải không không phải là chúng tôi như vậy mà tôi không dám được vậy thế thì về đến nhà thì bố lại còn đói nữa chứ có cái gì mà ăn đâu đã đạp chết người về nhà lại còn xấu hổ đâu dám ăn không dám ăn nữa thế tối mới đau bụng cái thì ngủ với cô thứ chín là cái cô bình bây giờ này nó đau bụng quá mà không dám kêu thế cái cô mới bảo là chị chị chị bị đau bụng rồi à? tôi bảo vâng tôi đau lắm cô ạ thế chị bây giờ chị nói với bà bảo mẹ mẹ như chị đức chị cứ gọi vậy chứ không gọi tên tôi chị đức chị bị đau bụng thế bà mới chạy vào và là lúc 5 giờ sáng rồi à, lúc vỡ ố rồi bà mà cũng đi luôn đi luôn đi ra chạm sát ôi giờ ôi bụng thì to chứ bụng thì to xong lại đói nữa cái thời lại bảo mẹ ơi chứ chạm sát ở đâu cứ đói nữa mà để đau nữa đi đi cứ đi thì đi đến hai cây số ra nơi người ta bảo chị người cơ quan chị đi chỗ khác trời ơi trời ơi thế lại hỏi mẹ ơi thế lại đi đâu nữa mà cũng có cái gì ăn đâu thế bà lại chạy trước bà lại dẫn đi mà phải dẫn từ đấy lên đến cái chỗ tôi đẻ là bây giờ chính cái cô con gái tôi là đẻ ở đất vua đấy cô cố lư hoa hoa lư đấy đi vào sơ Trong tán đấy <laughs> sơ tán vào hàng. cái hang đó vừa rét vừa đói rét lắm đói lắm thế đến mãi đến 11 rưỡi thì mới đẻ được cái cô con gái à, lúc ấy là vừa hôm mùng 1 tháng 1 năm 73 đấy thì là hết tiếng bom rồi hết bom rồi trong bảo không, không có nhẽ mình đẻ cái con mình ra cái lại không có bố tôi còn đang nằm trên cái bàn xanh ấy ở đấy sơ tán rét lắm cái bà cô tôi bà mới bảo a à, bố nó đã về ôi trời ơi mình giật ngỏ mới lên hỏi ờ, cô ơi bố ai cô cái ông bác sĩ ông nói đừng có nói chị bằng huyết đấy thế thì ông bà bảo vâng, không bố con bé bên cạnh ôi trời ơi ờ. nghĩ lại chán thôi lại nằm trên ấy nghĩ tưởng là chồng mình nữa nhưng tôi nghe thấy cái tiếng giày anh tôi nghe thấy tiếng giày tôi nghĩ rằng là đúng tiếng giày này là của anh rồi nhưng bà cô bà lại bảo là không phải ừ. thế nên lúc tôi mới lại nằm ở trên ấy cho người ta làm vệ sinh xong đó, đó. thế cái ông bác sĩ ông có bảo nào ai khỏe thì vào bế chị ra đi xong rồi úi rồi tôi lại nghe thấy cái tiếng giày này đúng anh ấy rồi <laughs> thế là anh vào bế thì xuống à tức là bác sĩ giấu á hả vâng bác sĩ giấu à, thì đến thật ra là chú hả vâng trời ơi trời ơi lúc đó chắc cô vỡ hòa luôn hả cô hả thì ông đang ấy, mong mà sợ là cái bây giờ coi như là... là anh này ngày xưa anh ấy đẹp và anh ấy điệu lắm mới bảo bây giờ các em đi giày này là bình thường như ngày xưa mà lại bảo cái đi cái đôi giày là nhất đi chúng tôi cứ gọi là giày index nghe cái tiếng cò cò vào đúng đúng tiếng cái đôi nghe giày tiếng giày mà biết là là chồng mình đó vâng hay là là thương dữ lắm luôn rồi đó lúc về các chú có biết khiêng các chú xem trên tivi mà bộ đội mà khiêng người như nào là anh ấy khiêng tôi như vậy đấy nằm vào cái võng khỉnh mấy cây số khiêng mấy cây số từ đấy về nhà đến lúc ấy làm gì có Vì xe làm gì có xe mà xe cũng không đi được đi toàn, ờ, toàn ven mương mà. núi tức là đồng mòn núi sau đó thì ờ, cô chú ờ, được mấy cháu nhỉ chúng tôi được bốn người con là... hai cô con gái đầu dạ. và hai cậu con trai sau à. con tôi là nó giống chồng tôi nhiều cho nên nó đẹp chứ nó không ít đứa nó giống tôi nay cô cô rất là tự hào về chú tự hào về mình đã lấy được cái người đàn ông này con thích cái cách cô kể chuyện nè thích cái cái nụ cười của cô thích cái ánh mắt của cô mỗi lần cô nhắc về chú là cô ánh mắt của cô lúc nào nó cũng ánh lên một cái niềm tự hào đó đó phải chi bà vợ nào cũng nhắc đến chồng tự hào như thế hay biết mấy nha tự hào là thế này nữa là vì này này bà chị là ngăn cấm nhưng mà chồng tôi á tôi lấy anh ấy là rất là trọn vẹn tôi không phải đi đánh ghen và tôi không phải ghen tuông cái gì cả cô ơi ngày xưa chú có gửi cho cô cái lá thư lá thư đầu tiên chú gửi cho cô thì mưa ướt nhòe hết rồi ngày hôm nay không có mưa cho nên là may mắn cái lá thư chú gửi cho cô nó nguyên vẹn cô có hồi hộp không cô hồi hộp tự vì là mấy khi mà chồng tôi biết được Ờ, vì lúc nào cũng ở với bên nhau suốt cả ngày tôi nói nhá chả bao giờ anh ấy xa tôi cả thế làm sao anh ấy biết được lúc nào chắc là chỉ trừ lúc tôi đi chợ con sẽ đọc cho cô nghe em yêu đã lâu rồi anh không viết thư cho em hôm nay anh chợt nghe được câu hát vang lên từ một bài nhạc trẻ em xa nhớ em có khỏe không anh đã lâu lắm không viết thư tay những ký ức xưa lại ùa về trong anh em yêu anh còn nhớ ngày ấy năm 1969 anh gửi cho em một lá thư đó là lá thư anh dành tình cảm chân thành cho một cô gái anh rất mến đó là em nhưng rất tiếc lại không như mong đợi của anh hôm anh đưa thư cho em thì trời mưa thư bị ướt chắc chữ trong thư bị nhòe em không đọc được thật là đáng tiếc thời đó muốn tìm hiểu một cô gái chỉ cần có cách là viết thư để tỏ tình đó cũng là một kỷ niệm không bao giờ chúng mình quên em nhỉ em yêu vậy là anh và em đã trải qua hơn 50 năm tình cảm vợ chồng với biết bao nhiêu buồn vui của cuộc sống đó là một hành trình dài đáng nhớ thời gian dần qua đi nhưng kỷ niệm cũ của anh và em sẽ không bao giờ phai nhạt em anh rất mừng vợ chồng mình cũng có tuổi rồi tinh thần vẫn vui vẻ sức khỏe làm tốt đó cũng là nhờ mình chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày và ngồi thiền thư giãn cùng nhau để nâng cao sức khỏe có dịp cùng con cháu đi du lịch cuộc sống của chúng ta thật hạnh phúc và ý nghĩa sau cuối anh mong vợ chồng mình cùng nắm tay đi tiếp cuộc sống kỳ diệu này hy vọng lá thư này em đọc được vì trời không mưa chồng của em hoàng văn đức hay quá cũng nói là cũng chả bao giờ mà tôi nghĩ là anh ấy sẽ viết cho tôi một lá thư như vậy là vì chúng tôi ở với nhau suốt ngày à rất là cảm ơn anh thấy chưa hạnh phúc quá đi hạnh phúc của cô ở, ở chung nhau suốt ngày à không bao giờ rời xa ngoài trừ những giờ đi chợ thôi và chúc mừng cô chú đến nay thì mối tình cô chú linh nghĩ rằng là không có gì có thể chia cắt được nó sẽ làm xúc động bao nhiêu trái tim của những cặp vợ chồng đang yêu chuẩn bị yêu và đã yêu nữa hy vọng tất cả những mối tình đó nó cũng giống như mối tình cô chú vậy dạ đây là một món quà bất ngờ của chú hai người em này dạ. rất là dạ, thương nhau